tình yêu như vực sâu khiến nào đắm chìm ôm đừng cứ nhớ thương một bóng từ nơi đâu để ta tìm lại chính mình tìm lại trong ta phút bình yên vì xa đi thật xa cách nhau dần hóa tan trôi đi theo dấu yêu chẳng vững đắn gì ta vẫn còn đây mà sao anh chẳng thể giữ em lại những kiếp này thôi anh buông tay anh little